다녀오겠습니다 네 오늘은 우리 하랑 같이 좀 데이트를 해보려고 합니다 뭐 영화 간단하게 영화를 좀 보려고 합니다 하! 하지야 응. 야 신짜오 신짜와 하. 존나이 섹시마 니마 그네 룰루 룰루 너무 그네 아너 이거 샀구나 부러졌어? 아네 홈나이 얌비엔 대가이 컴 대가야 em thích gái đẹp em thích con trời trời tại sao em tiếng cả nhưng mà oppa quan tâm oppa quan tâm cô gái đẹp oppa quan tâm oh, oppa oppa là muốn cô gái đẹp em cũng muốn có cái đẹp mà không xem 아, 알았어 알았어 아 그래서 오늘은 hôm 아, chúng ta xem phim ở Hàn Quốc có việc sub mà đúng không? À rạp ở Việt Nam mà. À. Xin lỗi. anh anh là người Hàn Quốc, không phải người Việt Nam. Anh người Việt Nam mà. Chúng ta ập vào chúng ta đi xem phim Việt Nam. 그래서 오늘은 대형 쇼핑몰인 크레센트 몰로 가게 되었습니다. Vô đi chúng ta ăn cơm uhm... Em ăn rồi <laughs> Chút xíu ăn bắp rang Trời không <laughs> bánh xíu nè ừ. Không sexy đây Thôi ừ. Từ từ để em không có gắng cho được nè <laughs> Nhột Hôm nay xem phim tên tên là gì? Không biết đâu Em quên mất Hôm nay chúng ta xem Âm lượng hủy diệt hả? Ờ, Tiếng Hàn là gì ta? Âm lượng hủy diệt không không biết. 데시벨. 데시벨이란 영화를 보러 갑니다. Ô, rất nổi tiếng đây Ừ. nè, đẹp trai đẹp trai 또 잘생긴 남자를 좋아하는 유명하다고. Em người Việt Nam, em đi xem phim Việt Nam chút xíu 아, <laughs> Em đi xem Hàn Quốc nhiều à thế hả? Nhưng mà à, tại sao thích xem phim Hàn Quốc hả? Phim Hàn Quốc hay mà Ừm, phim hay hả? Phút nè à, Phim Đẹp- nè Đẹp trai. Đẹp trai đẹp gái tất cả Đẹp trai. <laughs> tại sao? Tại Anh- sao? anh làm gì? Ủa anh làm gì tại sao? Không. Tại sao anh không quay ở đây nè, đây nè Ừ, ừ. 뭐 하는 거야 지금? Nhập 미안해 하. 알았어. 알았어. 찌가이? 안 찌가이 mà. 찌가이? Ok. Ba cái này họ kéo ra là nó đi luôn á tại sao là cái này nè Ồ. cái này cái là 아, 저, 그, 오, 오, 라 저, 안 돼, 안 돼, 검정, 검정. 너왜 그래? 왜 그래? 오빠 나쁜 사람 만들려고 그래, 자꾸. 응? 잭도 썼다, 나. 오빠, 잭 đi. 체크 해야지, 그럼 당연히. Check coi thử xem mất, mất một tờ là không phải em nha. Em là Alibaba mà. Không có nè. Anh không tin em. Ồ. ở đây cô cô gái đẹp cô gái đẹp gái nhiều nhiều em đẹp gái nè cái gì ở trong cái số cái gì đối đối gì cô gái đẹp nhiều nhiều nhiều em là nhiều nhiều đó <laughs> anh mỗi ngày tìm đẹp cái tại sao anh phải tìm em đây nè ở đây dù ờ, ghi em làm một miếng mà ticket 봐봐 똑같네 어차피. 오늘 하의 드레스 코드 한번 보실까요? Em hôm nay con nào Devil Em uh, cosplay uh, debut, á- debut á Em là Angel mà em cosplay thôi Em bắt chước anh mà anh nè Đen thui từ lùi này thấy không Đó chúng ta xem xem nè đó Không nhau <laughs> Em là Angel còn anh là con vịt đất 돈 봐서 돈 Đến giờ luôn rồi đó 너무 안에가 신나요. 하얀 너무 어? 너무 신나요. 아 너무 신난다고? 오, 아바타. 어? 맞았다 À hôm nay em cũng có nè. <laughs> à hôm nay có ấ không được nó đi luôn á nè o p a o p a đứng nè 우, 우, 신호, 신호, 신호. 오, 신호. 미안하다, 진짜 미안하다. 뭐 일부러 그런 건 아니다. 좌석부터가 틀립니다. 와, 이거 보세요. 지금 자리 자리 한 번만 보여드릴게요. 리뷰 한번 보여드릴게요. 확실히 연인들을 위한 곳입니다. 우와. To fight crime? Now everyone's kind of like doing their own thing, and I'm the only one trying to keep it together. đúng rồi Right? the fate of the world depends on it. 이불이 하나씩 들어가 있고 우리 한 이불 덮는 거냐? So the power of all the gods. 오빠는 Very personal. Big Nam sẽ chinh cuồng với ở đây nha Sẽ trang nghiêm không được sao? Sẽ trang nghiêm 알고 있거든요 알고 있어요 여기 네, 옆에 바로 테이블이 있고 너는 왜 누워있고 저... 자 일단 그러면은 영화를 보고 평을 남기도록 하겠습니다 우리 영화 보자 이제 증따 땜디 <laughs> Đặt vé máy bay xả lắm, giảm phí 120 ngàn 12 tháng 12 Mua bảo hiểm bảo vệ bản thân và gia đình 아, 재밌었어? Số là gì? 팀 하이커? Phim này đẹp trai quá oppa Trời Nhưng mà buồn quá à, không 아, 냠냠. Tim buồn quá à Tim này buồn Buồn hả? Nhưng mà đẹp trai nhưng mà buồn Đúng à? Ai hả? Ai đẹp trai hả? Tất cả đẹp trai Tất cả hả? Ờ Anh? Ờ 표정 뭐야? 야 anh đẹp trai ừ, ừ, anh người xấu mà anh là người xấu mà 어 이거 확실히 한국 배우들이 연기를 잘하긴 하네요 진짜 안 써? sợ cái gì 안 써? Ừ, bà không tốt 마피아마 nhưng mà bà không được chỉ cô gái như vậy không tốt em không quan tâm em không quan tâm anh À, em đứng ở trên nè <laughs> 키가 똑같다고? Anh có thấy cánh của em không? Trời 자, 컴. 자, 컴. 뭐하니? <laughs> 도착했다 어, 이제 하는 집에 가야 돼요 잘 가고 내일 출근해서 봐 빠이빠이 하 조심해서 가 바이 왜?